Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ review cho mọi người game Ninja nhảy Nhiệm vụ của các bạn trong game này thì rất là đơn giản, chỉ là việc giữ màn hình Rồi làm sao để cho Ninja có thể nhảy từ cột này sang cột bên kia Nói thì là dễ vậy thôi nhưng mà phải vào game thì mới thấy được độ khó của nó Hôm nay để cần được trường tuần sát, phải là người chơi rất lâu rồi mới có thể cần được Đó mình đã chết rồi nếu các bạn có thể nhảy qua được cột bên này và sang cột bên kia thì các bạn sẽ được cộng nhiều điểm hơn mình chơi mãi nhưng vẫn chưa thể thành thạo được Đấy, các bạn hãy bình tĩnh lại di chuyện ôi giời bốn điểm rồi tôi đang chơi khá tốt đấy mà chỉ mình đánh lại tránh liên tải mình sẽ để ở bên dưới ừ, lại quảng cáo mua một cái trap này khá là hay à, nó khá là nhẹ không ảnh hưởng gì đến máy của các bạn có thể chơi để giải trí như lúc thời gian rảnh rỗi như lúc chán hả đó có lẽ cách chơi như vậy là các bạn cũng đã hiểu rồi mình sẽ phép dừng video đầu tiên ở đây xin chào các bạn hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo